tất cả những viên kim cương kỳ lân đánh lên là những viên kỳ lân đã tuyển chọn đẹp nhất có thể thêm cái option custom full kim cương vòng bezel này nữa thì chiếc đồng hồ trở nên lộng lẫy hơn thì size 38 này thường là dành cho nam trước đây nhưng thời buổi hiện nay theo xu hướng hiện nay thì à, phụ nữ thường lại thích đồ to à, cho nên là size 38 này có thể dùng sẽ được cho nam và nữ Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury Và hôm nay Kỳ Lăng trân trọng giới thiệu một siêu phẩm Bởi vì sao là siêu phẩm? Bởi vì cái đồng hồ này là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Hublot Chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion Nhưng tại sao Kỳ Lăng nói là siêu phẩm? Bởi vì ở vòng bezel của chiếc đồng hồ này Kỳ Lăng đã kích tâm lên những viên kim cương thiên nhiên tất cả những viên kim cương kỳ lân đánh lên là những viên kỳ lân đã tuyển chọn đẹp nhất có thể đẹp nhất có thể kỳ lân dùng từ đẹp nhất có thể bình thường một chiếc đồng hồ classic function mặt trơn thì đã đẹp lắm rồi đã đẹp lắm rồi và hôm nay thêm cái option custom full kim cương vòng bezel này nữa thì chiếc đồng hồ trở nên lộng lẫy hơn và sản phẩm này đang có mặt tại website của Kỳ Lân Luxury tại showroom của Kỳ Lân Luxury hoặc là quý khách nào đang sử dụng những chiếc đồng hồ Classic Fusion hoặc là những chiếc đồng hồ khác hoặc là từ những hãng khác như là Rolex, à, Patek Philippe vân vân chẳng hạn muốn kích tâm như vậy thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng để Kỳ Lăng kích tâm thành những siêu phẩm à, trở nên hoàn hảo hơn từ chất liệu thép, titan, vàng Nói chung là những sản phẩm cao cấp đến từ những thương hiệu lớn thì quý khách có thể liên hệ với Kỳ Lăng để Kỳ Lăng à, kích tâm theo yêu cầu. Rồi quý khách xem Kỳ Lăng đeo vào tay thì nó đẹp như thế nào nha Đây là chiếc đồng hồ Hublot size 38 Thì size 38 này thường là dành cho nam trước đây Nhưng thời buổi hiện nay, theo xu hướng hiện nay Thì à, phụ nữ thường lại thích đồ to à, Cho nên là size 38 này có thể dùng để sẽ được cho nam và nữ Và dây cũng vậy Về dây này thì uh, của hãng Hublot họ làm bên trong là cao su bên ngoài là họ làm cái da cá sấu uh, vì vậy uh, nếu như khách đang đeo những cái dây cá sấu màu mình chưa thích hoặc là tự nhiên mình thích màu khác thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng để làm những dây cá sấu hoặc là muốn thay lại da cá sấu thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng luôn hoặc là quý khách đang đeo những hãng đồng hồ khác những đồng hồ nổi tiếng khác mà muốn làm dây da thì liên hệ với Kỳ Lăng nhé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 hoặc gọi cho Kỳ Lăng theo số hotline 0901 247 247 hoặc kết nối qua Zalo cũng là số hotline 0901 247 247 đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lăng Luxury sẽ phục vụ tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả các khách hàng trân trọng cảm ơn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại